hello everyone welcome to my channel một cái vũ khí khác vũ khí cổ đấy Hello. Oh, solo. luôn ui nhanh quá ui tí chết oh no trời ơi ôi Oh, Lord. số ba viên thì làm sao bắn được bốn con nhỉ nó bắn chết rồi bắn ít quá